cân ừ. ờ, tới ờ, cái ngũ căn à ờ, sư à ngũ căn à. kinh này cũng kinh đặc biệt ừ, kinh kinh đặc biệt kinh đặc biệt rồi ở đây á ngày có cái cái hỏi này sẽ là phất á năm cái căn vật chất ấy, là mắt tai mũi lưỡi và, và thân thân tức là xúc giác ấy năm này nó có khác nhau hay không này nó khác nhau hay không và um, cái cái cấu trúc cái vận hành của nó cái cảnh giới của nó đối tượng nhận biết của chuyện của nó như thế nào Ừ. thì ngày sáu à, lời phật này dạy rằng người trả lời đó những năm căn này nó có cái cảnh khác nhau na na quý si na na gu cho đấy ừ. cái cảnh sở tri khác nhau cái đối tượng nhận biết khác nhau ừ. cái thức này á cái cái cái căn này nó không có thể gọi là nát anh nhắm anh nhát sẽ cô cháu cái cái cái cái giác quan này nó không có thể nhận biết cái à, cái cái, cái đối tượng của giác quan kia được có nghĩa là sao có nghĩa là cái cái hình ảnh màu sắc là chỉ có thể biết được ừ, bằng ừ, mắt âm thanh tiếng động thì chỉ có thể biết được bằng tay ha, bằng tay các mùi thì chỉ có thể biết được bằng bằng mũi không thể nào lấy mắt mà biết mũi không thể nào lấy ờ, lưỡi mà biết được âm thanh cái đó không được không thể nào mình nghe nhạc bằng à, cái lưỡi mình được nha cho nên nó là nát anh nhá mà nhạc sớt gô cha ra quý sian bách chứ được còn tí chúng thể nào mà biết cảnh lẫn nhau được hết ừ nhớ cái đó nhưng mà nếu chỉ đơn giản vậy thì nó đâu có là một buổi giảng quý vị nó đâu phải là buổi giảng không phải mà nó sâu rồi nó sâu vô này nè nghe cho kỹ nha cái này tôi giảng hên xui thôi chứ còn à, tôi cũng sợ rung rung nghe không nổi không? tức là cái thế giới này thế giới này vũ trụ này hoặc là vô trụ vô lượng vũ trụ khác ừ. trong đó gồm vô lượng chúng sinh Đấy, vô lượng chúng sinh và không ngoài chúng sinh còn biết bao nhiêu thứ cây à, cỏ đất đai nếu mà nói cho nó rốt ráo nó chỉ còn có danh và sắc thôi có nghĩa là thành phần là hồn và xác thôi à, chứ không có gì hết nhưng mà do cái nhu cầu và do cái trình độ nha nghe kỹ nha nhu cầu và trình độ hai cái này khác nhau cái trình độ và cái nhu cầu do cái nhu cầu và do cái trình độ tâm lý của chúng sinh mà có những cái chúng sinh nó nhận biết thế giới này qua sáu giác quan này ừ, qua sáu giác quan tức là mắt tay mũi lưỡi thân và ý chỉ thích tức là giác quan sáng ừ, nhưng mà cũng có những chúng sinh do cái tiền nghiệp không do hoặc là do cái nhu cầu do trình độ tâm linh mà họ không có đủ sáu giác quan nhớ nha cái này rất là quan trọng ví ừ, dụ chúng sinh trong vô lượng vũ trụ nó chia thành ba ba ba ba ba cấp ba ba hạng hạng một là sống hưởng dục sống chết buồn vui trong cái thế giới vật chất thì, thì ở cái tầm này này là một cái đời sống viên mãn phải có đủ sáu giác quan và thế giới ngoại ngoại cảnh phải được nhận biết qua sáu cái cửa sổ không mới gọi là đủ không? Ừ. đó là chúng sanh hưởng dục nhưng mà đối với chúng sanh mà ly dục đó là các cái vị đắc thiền hoặc nhân loại mà đắc thiền hoặc là những vị phạm thiên thì họ không có nhu cầu ừ, không có nhu cầu nhận biết thế giới ừ, qua những cái giác quan như là mũi lưỡi và xúc giác họ không có nhu cầu bằng chứng bằng chứng là các vị thấy mấy người hành thiền mình là trước mặt quý vị mấy hành giả là những người mà tu hành mà chuyên tâm miên mặt thì cái tai với cái mắt là chẳng qua nó là hai cái công cụ để làm việc để sinh hoạt chủ yếu không? chứ còn khi mà họ đã xếp bằng lại rồi đó thì họ chỉ còn là có ba căn thôi tức là lỗ tai họ luôn luôn sẵn sàng nghe và mắt họ luôn luôn sẵn sàng mở ra nhìn và cái đầu của họ là cái ý ý thức thì luôn luôn làm việc đúng rồi ừ. chứ còn cái người mà tu hành đó họ không có tìm cái để ngựa không có tìm cái ngửi không tìm cái để bỏ vô mồm họ cũng không màng tới cái xúc giác nhớ nha cả ba giác quan là khứu giác vị giác và thính giác thì đối với cái người mà có đời sống tâm linh ấy họ không có màng tới ba cái giác quan này tôi nhắc lại người có đời sống tâm linh ấy họ không có màng ba giác quan này đó là khứu giác vị giác và xúc giác ừ đó là trường hợp một trường hợp hai là do cái tiền nghiệp họ bị khuyết tật thì họ có thể mất một trong ba hoặc cả ba cái giác quan này mất cái giác quan vị giác xúc giác và khứu giác không trường ừ. ờ, như vậy là có hai trường hợp một là do nhu cầu do trình độ tâm linh ờ, mà người ta không có vì người ta không cần người ta không thèm nhưng mà nó có trường hợp người ta thiếu cái đó là vì cái tiền nghiệp khuyết tật nha yeah, yeah. và tôi nhắc lại đối với cái người hưởng dục thì họ mới cần biết thế giới này cần ghi nhận cần nhận biết thế giới này qua sáu cái khía cạnh hà màu sắc hình dáng mùi vị âm thanh không? nhưng mà riêng về cái người có những cái chúng sinh đặc biệt thì họ không cần họ không cần biết tới nhiều quá như vậy không? Thì như mình tạm ví dụ thôi là mấy ông mà giáo sư đại học mà, mà ở mấy xứ Âu Mỹ nha chứ chứ còn mấy xứ nghèo tôi cũng khó nói lắm nhiều khi tiến sĩ mà vẫn nên ờ, ờ, ờ, dành thời giờ để mà nuôi gà đó thì cái đó là tôi không có biết chứ còn theo theo tôi biết là những ông giáo sư mà hàng đầu của thế giới những trường đại học lớn thì mà ông cái thế giới này nói ông nó đơn giản lắm mà ông chỉ biết có thư viện biết giảng đường đại học rồi đi về đó là ai lo ăn lo mặc gì chứ còn ông không biết ông chỉ tập trung vào đó thôi đó là mai là thế giới nhân loại đó mà mình thấy có những người như vậy đó. họ chỉ có xài con mắt với lỗ tai nào thôi với cái đầu còn ba cái vụ mà mũi lưỡi bị xúc giác họ không có màng đó nghĩa là mặc cái gì cũng được ngủ ở đâu cũng được ăn cái gì cũng được không là đại khái như vậy ừ, đó là do cái trình độ tâm linh hoặc là liệu một là trình độ hay là do nhu cầu mà người ta không có xài nhiều à, còn có những chúng sinh ý, ờ, mà do nhu cầu hoặc là do cái trình độ mà họ phải có đủ sáu thí dụ như đức phật chư phật chư thánh hiền ở cõi người các ngài là trình độ là dư rồi đó trong kinh theo trong kinh mô tả đó là nếu mà đức phật mình á ngày sau là phất một đường liên ấy, a nan ca diếp mà không có chứng thánh ấy, thì vị nào cũng đều có khả năng ly dục mà cái tầng đó là tầng phi tưởng phi tưởng nhất. bởi vì những vị mà tôi vừa kể từ đức phật đến ngài a nan ca diếp tất cả đều chứng phi tưởng phi tưởng hết ừ, nhớ nha ừ. nhưng mà do cái bổn nguyện cái bản hoài mà phải ờ, có mặt ở cõi người và từ đó các ngài có đủ năm căn mắt tay mũi lưỡi chứ thật ra đó, cái chuyện mà các ngài có là chẳng qua là vì cái nhu cầu phải xâm xuống cõi người để làm việc ờ, vì cái bản nguyện cái bổn ngoài bổn nguyện cái bản ngoài phải độ sinh thì trong kinh đó là cái luật vũ trụ muôn đời là chư Phật chư Thinh Văn Hiền Thánh các vị đề độc giác bích chi duyên giác là phải có mặt ở của người thành đạo thì, thì hãy có mặt có người là các ngài phải có đủ rồi không chứ thực ra cái, cái đó là do cái nhu cầu chứ không phải là do cái sở thích còn mình nè mấy người trong tâm mình mình có đủ sáu căn là do mình thích à do mình đam mê trong lục trần mình mới có đủ sáu thức sáu căn có một điều là anh đam mê nghe cho kỹ chỗ này anh đam mê trong lục trần nhưng mà anh không có công đức thì anh sinh ra anh cũng có sáu căn mà sáu căn của anh nó biết cái lục trần bất toại anh phải thấy những thứ mà anh không muốn thấy anh phải nghe phải ngửi phải nếm à, phải những thứ mà anh muốn trong khi cái người cũng đam mê lục trần nhưng mà có tu tạo công đức có bố thí giữ giới phục vụ không thì cái người đó đó khi mình sinh ra có đủ sáu căn mà tôi phải nói thêm là phải đam mê nha phải đam mê vật chất mà lại có công đức thì sinh ra họ có đủ sáu căn mà sáu căn họ biết được toàn là sáu trần như ý không ừ, cái đó có trong room này hiểu có tôi nghĩ có nhiều người hiểu cái này có những người là những người từ lúc đẻ ra là con mắt của họ chỉ nhìn những thứ họ muốn nhìn lỗ tai họ chỉ nghe những cái họ muốn nghe Ừ ở trên thế giới bất cứ nước nào Anh Pháp Đức Nhật Mỹ Thụy Sĩ bất cứ nước nào giới mà thượng lưu ý là họ có cái khu vực riêng hoặc là họ có cái lâu đài riêng ở trong đó là họ chỉ thấy nghe ngửi ném đụng những thứ mà họ muốn chứ họ không có tạm nham như mình nhưng tôi biết có một chuyện ở tại trung tâm New York rồi ờ, nó có những cái ờ, tòa cao ốc mà nó nó trên chân thượng nó có trực thăng nó có bãi đáp trực thăng có chữ H helicopter thì giới thượng lưu nó ở villa ở bên ngoài New York ở đâu cũng cần biết nó muốn đi shopping là nó đi trực thăng tới nó đi tới ngay giữa mấy cái trên đỉnh nó nó đáp trực thăng trên mấy cái sân thượng mấy tòa quả ốc từ từ đó nó có thang máy của họ đưa họ xuống đưa xuống đất cho nên là giới thượng lưu họ không biết kẹt xe là gì chứ còn dân thông thường mà về trung tâm New York chẳng hạn như ở đường mà đường Fifth Avenue đường số, số 5 ở New York cái trung tâm shopping cái đó là nó kẹt xe là coi như là cái chắc luôn cái chỗ đó mà không kẹt xe là chuyện lạ không? nhưng mà dân thượng lưu nó không cũng cần biết đó nó kẹt cho mình chết cả làng cũng sao đó. riêng họ là có đi trực thăng xuống họ đáp lên sân thượng và từ đó họ đi thang máy xuống họ đi thang máy ngay chốc cái khu shopping là họ muốn ba cái đồ hiệu ba cái LC LV Gucci Prada Bulgari gì đó là họ đi thẳng xuống đó hoặc là họ ngồi ở nhà là gửi catalog tới nhà là họ cứ mở đó là họ coi rồi người ta chuyển thẳng cho họ cho họ không có phải biết đấy gọi là sáu trần bất toại còn mình đó thì sao mình là phải sáu trần chủ yếu là bất toại còn cái sáu trần như ý là hiếm còn chư Phật thì sao vì cái bổn nguyện cái bản hoài độ sinh cả ngày dấn thân vào lửa đạn đấy để mà độ sinh mỗi ngày chư Phật phải đi khất thực này khất thực ở những cái chỗ mà coi như là sớm giàu sớm nghèo gì đi hết rồi có người quỳ lại giữa đường có người đứng chống nạnh mà chửi có có đứng chống nạnh chửi có những người gọi là quỳ lại giữa đường có những người gọi là cúng dường cái món trên trời sân thân hải vị mà có những người chỉ là một cái, cái gói bắp rang một cái miếng bánh bột một bánh bánh bột gạo nướng sơ sài tất cả chư Phật đều nhận hết và dùng hết ừ. chứ còn những cái vị mà cao tăng của mình bây giờ ví dụ các ôn các hòa thượng giáo phẩm cao cấp của Việt Nam ví dụ như các ôn các hòa thượng mà coi như là chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban trị sự tỉnh rồi đó mấy cái vị đó làm gì mà cái chuyện mà đi vào dân gian để mà ăn mấy cái cái bánh bánh bánh bánh, bánh bột gạo mà nửa sống nửa chín nhà Đức Phật thì chỉ nó bình thường very bình thường nha em nhớ thì trong trường hợp đó tuy sáu trời của ngài đôi khi cũng phải biết cảnh bất toại nhưng mà đó là do cái bản hòa cái bổn nguyện nhớ nha rồi tôi quay trở lại nói đến sáu căn là mình phải nói đến những điểm sau đây là chúng ta có ly dục thì chúng ta sẽ không cần tới cái sự có mặt của năm căn vật chất mà nếu có như phạm thiên họ có mắt tai thì có để làm việc chứ không phải để, để có để hưởng thụ nha có để làm việc nó khác mà có để hưởng thụ nó khác đó, đó chuyện nhất chuyện thứ hai vậy thứ nhất là anh phải có có tham ái trong vật chất thì anh mới có đủ chuyện thứ hai anh có đam mê trong vật chất nhưng mà anh có tu tập thì sáu trận anh sau này là sáu trận như ý còn anh đam mê trong vật chất mà anh không có tu hành gì hết thì sáu trần anh nó bất toàn, ở trong ờ, chỗ hôi hám tâm tưởi ẩm ướt hơn chuột dán rồi tùm lum hết đó anh cũng có sáu sáu sáu sáu cân cũng sáu cân nhưng mà sáu cân anh nó, nó, nó, nó bề bày hay nó bê bổn nó bề bổn thì nó bụi bặm như vậy đó ừ, nhớ và ngày, ngày sẽ phát cho mình biết thêm là năm căn vật chất này nó dựa vào cái gì để nó tồn tại này nó dựa vào trong đây nói là dựa vào um, ừ, tuổi thọ và dựa vào hơi hơi nóng đó là chấn kinh không ừ nhưng mà trong mình nói mơ mơ rồi mình biết thời tuổi thọ là cái gì à, thì ở trong đây đây trong đây chú giải nói đó tuổi thọ đây tức là sắc mạng quyền sắc mạng quyền tiếng mỹ nó kêu là vitality tức là sức sống à, còn tiếng phạn gọi là chi biết tinh trí giác là sao là sao có nghĩa là do nghiệp thiện ác mà ta có tấm thân này nhưng mà hãy cái do cái nghiệp mà ta sống được 70 tuổi 80 tuổi hay là 30 tuổi 20 tuổi gọi là chỉ sống được 10 tuổi là lăn ra chết không? thì miễn là trong cái thời gian mình còn sống ấy, thì luôn luôn ấy, ở trong cái cái cơ chế sinh học của mình ấy, theo trong Adidam ấy nó có một cái thứ sắc pháp gọi là sắc mệnh quyền nó có cái chức năng là nó duy trì à, nó cân bằng mọi thứ các cái tế bào đơn bào bào tử ở trong cái cơ thể của mình nó nuôi nó là sức sống nó nằm xen nó nằm nó nằm ừ, chung ở trong dạ. Dạ, giống như nó dẫn như tế bào gốc vậy đó nó nằm chung ở trong bên cả các tế bào khác để mà nó, nó, nó duy trì cái mạng sống của mình chỉ đến lúc nào đó thì ung thư đi nó phá nát hết thì lúc đó ngay cả bản thân cái sắc bản quyền này nó cũng không còn điểm tựa nữa không thì thôi lúc đó tất cả nó buông nhưng mà hãy nếu cái nghiệp của mình mà mình chưa đến lúc mình chết thì coi như là chính cái cái xác mạng quyền này nè nó duy trì thọ mệnh cho mình và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn có những hiểu lầm cực lớn cực lớn ở trong người Việt nói chung và người Phật tử Việt Nam nói riêng đó là mình theo cái văn hóa cái nhận thức cái tư duy của người Tàu ấy người Tàu có câu thế này ngộ đại nạn bất tử tất hữu đại phúc tức là gặp họa lớn mà không chết là người phước lớn và về Việt Nam mình cũng tiếp nối những cái dòng nhận thức đó mình nói rằng thuốc à, lớn nhà ông nó mạng lớn phúc lớn bị nạn không chết tật lắc say bét say bét nghe thì nó có lý nhưng mà nó say bét là bởi vì khi cái nghiệp nó chưa đến con kiến cũng không có chết nghe nghe kỹ nha cái nghiệp mà nó chưa đến chưa đến lúc mà mình phải chết con kiến cũng không có chết được mà nghiệp nó tới rồi đó thì trong kinh nói cái nhân vật mà cao nhất mà có thể chết do tiền nghiệp đó là ai là Phật độc giác chỉ có tránh nặng giác là không có gọi là bị gọi là gọi là, là chết bất ngờ bị đột tử bất đắc kỳ tử chỉ có chánh đẳng giác phật tổ như lai không có bị chứ còn ngoài ra thì cái ngoài chánh đẳng giác phật tổ như lai ra thì có nhân vật số 2 đó là độc giác vị này hoàn toàn có thể gọi là đột tử do một cái tai nạn bất ngờ nào đó thí dụ như trong kinh có kể một cái vị độc giác đang ngồi tọa thiền như vậy thì bị người ta bắn tên bắn tên trúng là viên tịch tại chỗ à, nhưng mà do cái sức thiền định của các ngài đấy thì các ừ. ngài không có cái chuyện mà lăn đùng ra chắc ừ, như người bình thường mà các ngài nhận biết các ngài đủ cái định lực để nhận biết rằng mình đang thọ nạn và thu xếp thu xếp chuyện cần làm nếu có không ví dụ như phải cần phải giải quyết chuyện gì đó thu xếp chuyện cần làm các ngài đủ cái định lực để làm chuyện đó còn nếu mà các ngài biết rằng không có chuyện gì hết không có, bây giờ mình có thể đi được rồi thì các ngài sẽ viên tịch ngay tại chỗ thọ nạn nha đó là đó nghĩa là một nhân vật là tu gấp đôi ngày sau phật hai tăng kỳ một trăm ngàn kiếp mà đến lúc mà trả quả rồi đó thì cũng phải chịu đột tử phải chịu bất đắc kỳ tử tai nạn bất ngờ Đấy không đó là nghiệp còn con kiến con dồi khi mà nó chưa đến lúc nó chết thì bây giờ trời mà còn sập xuống nó không chết nha cái vấn đề là nghiệp thôi cái chuyện mình không chết không phải là phước báo gì hết mà nó là chưa đến lúc à, bi trong kinh nó cái, cái chết mình nó đến nhiều cái lắm một là do cái nghiệp quá khứ à, hoặc là do cái phước quá khứ mà mình phải ra đi chứ không phải chết là xui nó chưa chắc không ví dụ như bà Maya trong kinh nói tất cả các Phật mẫu sau khi hạ sinh Bồ Tát kiếp chót để thành Phật ấy, thì sau khi hạ sinh xong thì các bà đều phải ra đi trong vòng tuần lễ không có bà nữa lại hết là vì sao vì, vì 800 lý do thứ nhất từ lâu lắm rồi để làm mẹ một quý vị mà Phật tương lai đó là những người đàn bà này phải ly dục họ mang thân nữ là vì cái bản hoài cái bổ nguyện họ kiếp xưa sửa sửa xưa họ mong có một lúc sẽ sanh được đứa con vĩ đại hàng đầu của vũ trụ do cái nguyện đó họ làm các công đức chứ thật ra càng về sau càng lúc mà gần thành cái bản nguyện đó, đó gần bảy nguyện đó thì họ tất cả phụ mẫu đều phải là người ly dục coi cái chuyện nam nữ là là tào lao cực kỳ này không có thiết tha không có thiết tha trong chuyện làm mẹ làm vợ làm tình nhân làm phụ nữ làm phải đẹp là phải yếu nộp nộp nộp vì các phật mẫu không có thiết tha nhưng mà vì bản nguyện thì các ngài cũng phải à, đóng cho nó tròn cái vai sau khi sanh con xong sanh thái tử xong thì coi như đã đã gọi là đã hoàn nguyện đã hoàn nguyện đã kết thúc cái bọn bản nguyện rồi đó. thì trong vòng 7 ngày bà phải mất vì bà bà đủ phước để bà đi bà không mà, mà bà là một đại gia mà có tiền mà có chuyện kẹt thì bà phải xuống cái vùng sình lầy bà làm việc chút đúng à, chứ còn làm việc xong là bà lên trực thăng mà đi về Sài Gòn là từ đó bà đi sinh luôn đi Singapore luôn chứ bà học mặt mới thì bà lội ruộng nữa nè nhưng mà sáng nay thì có việc thì bà phải có săn quần nên bà lội chút đúng bà, bà xuống ruộng mà mà mà, mà làm cái việc gì đó ừ. xong rồi là bà lên bờ là trong vòng tích tắc rửa tay rửa chân xong là vệ sĩ kè lên trực thăng là lên Sài Gòn vô năm sau đánh một giấc xong là về sinh luôn ba thị sĩ luôn vụ mà nắng nạ ừ. như vậy thì cái chết của phật mẫu không phải là do nghiệp nghiệp ác mà là do, do phước báo nhiều quá phước báo nhiều quá hoặc là có những người phước nhiều quá họ không có tiếp tục sống trong cái môi trường thấp kém thì họ phải đầu tử để họ đi về chỗ tốt hơn chỉ đó chuyện bình thường rồi có trường hợp đó là cái người đó do cái nghiệp mà ờ, hiện nghiệp bất thiện họ lẽ ra họ chưa chết đâu nhưng mà do cái tạo nghiệp bất thiện lớn quá họ phải bị độc tử để để để mà bị đọa nha ừ. như vậy thì mình thấy rõ ràng ở đây không hề có cái chuyện là sống lâu là nhờ phước hay là chất yếu là là là là do xui do tội ác mà là tùy trường hợp chứ còn mình phán câu là ngộ đại nạn bất tử tất hữu đại phúc là không có đúng gặp nạn lớn không chứ là sai là chưa chắc bởi vì nó nhiều khi cái cái cái cái, cái, cái, cái chuyện ở lại nó còn tệ hơn mình đi nữa có có trường hợp có có trường hợp ừ, Đấy, cẩn thận cái đó bây giờ tôi quay trở lại cái cái cái, cái chỗ mà ngày sao là phát thì nó là năm căn ấy nó có điểm tựa là hơi nóng và tuổi thọ thì cái tuổi thọ đây tức là sắc mạng quyền đó, đó. còn cái hơi nóng ở đây chính là ừ, chính là cái ờ, sắc hỏa giới hỏa đại mà do cái tiền nghiệp nó tạo ừ. bởi vì trong chú giải ghi rất rõ có một điểm khác biệt giữa cái sắc chết ừ, và một cái người nhập thiền diệt ở cái thiền diệt là một loại định không không có tâm thức cái điểm khác biệt giữa xác chết và người sống đi nói năm nay điểm khác biệt giữa xác chết và cái xác sống là một bên có hơi ấm và một bên không có hơi ấm thì cái hơi ấm đó mình gọi là thân nhiệt ở ngoài đời đó gọi là thân nhiệt còn trong đạo thì cái đó gọi là sắc hỏa đại do nghiệp sanh bởi vì hỏa đại là lửa đó là hơi ấm là nhiệt độ nói chung thì hỏa đại nó có nhiều nguyên nhân nó có nó có do thành thông nó có do điều kiện thiên nhiên nó có do nó có từ trong cái cơ thể con người uhm, có trong cơ thể con người đều là hơi ấm hết hơi ấm hơi nóng thì tất cả nhiệt độ nói chung đều gọi là hỏa đại nhưng mà có những cái hỏa đại do điều kiện thiên nhiên mà có có trường hợp hỏa đại do nghiệp do cái tiền nghiệp của đương sự mà có thì trong trường hợp này cái hơi nóng ở đây chính là cái thân nhiệt trong con người Đấy. và cái tuổi thọ ở đây phải hiểu là sắc mệnh quyền là một thứ sắc pháp đặc biệt nó có cái chức năng là nó duy trì cái kéo dài cái sự sống còn của các cái tế bào ở trong cái cơ thể mình chúng sinh nhớ nha ừ, đó, đó rất là quan trọng và cái điều mà tôi đặc biệt muốn nhắn nhủ ở đây đó là chúng ta không học giáo lý rồi cộng thêm một chuyện nữa đó là chúng ta có nhu cầu hưởng hưởng thụ quá lớn chúng ta thấy rằng thế giới này phải được nhận biết ừ, qua càng nhiều cái cách thức thì càng tốt qua mùi vị hình dáng màu sắc ánh sáng âm thanh bla bla bla bla thì cuộc đời mới muôn màu muôn vẻ mới đã đúng không nhưng mà nếu mà mình ly dục mà ở đâu ra cái ly dục ở đâu ra là chuyện đầu tiên anh phải là người thiểu dục trước nhiều kiếp nhiều kiếp thiểu dục là sao ít cứ muốn hưởng thụ ít muốn sở hữu và còn thêm một cách nữa đó là không có thích hiện hữu chán hiện hữu chán sở hữu chán hưởng thụ nhiều đời nhiều kiếp cho nên bây giờ sinh ra nói anh cái chuyện mà đi du ngoạn du lịch nhìn cảnh đẹp ăn ngon rồi nước hoa đặt tiền rồi bùng màn chăn đệm quần là áo lụa giường cao chiếu rộng xe cộ ngon lành nói anh cái chuyện đó nó, nó, nó, nó lãng ừ, anh chỉ muốn thoát ly thôi ừ. một người có đại căn đại đại, đại trí tu hành có cái khuynh hướng giải thoát ấy. cái chuyện mà phải ở trong một căn nhà bạc triệu có kẻ hầu người hạ rồi vào ra chạm mặt với chồng với vợ với con cái về thành tích đối với họ đó là cái cực hình tôi biết tôi nói cái điều này trong rung có lẽ không có một người nào đồng ý cái chuyện này nhưng mà tôi biết có cái chuyện có thật có những người như vậy này cái chuyện có mặt trong mỗi căn nhà mà quanh rác như vậy thu nhập một tháng là mấy chục ngàn đô la một tháng Đấy. cơ thể thì khỏe mạnh đi đánh gôn đánh góp thoải mái không bà xã ông xã là ngon lành con cái đứa nào nó đấy nó rực rỡ chói chang không ba má cũng toàn là giáo sư đại học đại gia không ví dụ như vậy là cái nhà dân đổi gì nữa nhưng không những cái bậc mà ly dục đó, họ chỉ muốn có một cái nơi để họ ngồi yên hít thở trong tỉnh thức thèm quan chỗ đó thôi ngồi yên nè hít thở trong tỉnh thức và như tôi nói nhiều lần đối những cái bậc đó, đó cái chuyện mà hít thở trong tỉnh thức đó họ đâu phải là thứ công phu để nỗ lực mà nó là một cái thứ hưởng một cái kiểu hưởng thụ hành thiền mà đối với họ là một kiểu hưởng thụ được ở một mình lắng yên vậy đó nghe sóng vỗ gió thổi lá rơi ngồi yên với mình ta với ta nghe hơi thở đối với rất là nhiều người cái đó là một cái đặc ân đặc quyền đặc lợi là một quyền lợi là một sự hưởng thụ nhưng mà có những người là ngược lại họ thấy đó là tẻ nhạt là quạnh quẻ là điều nhiêu là lạc lõng khổ vậy đó khổ vậy đó cho nên cái đoạn này rất sâu nếu mình không có cái chiều sâu á, trong giáo lý đó, mình thấy cái chỗ này ừ, hai bị hỏi nhà mấy câu đức quốc à. tiên hỏi năm căn cái cảm giới nó khác nhau có phải không à, rồi nó dựa vô cái gì cái ngày kia trả lời ha đã hết đoạn kịch nụ không có đơn giản như vậy đâu sâu lắm cái, cái mẫu đối thoại này gợi ra cho chúng ta rất là nhiều vấn đề này có nghĩa rằng có phải tất cả mọi người trong đời này đều có cái nhu cầu là tận dụng và tận dụng năm căn và tận hưởng năm trần không không không tùy cái trình độ chúng sinh có những người cả đời họ chỉ biết có âm nhạc thôi ngoài ra ra là zero có những người cả đời họ chỉ biết có hội họa ngoài ra là zero có những người cả đời chỉ có tình cảm gia đình ngoài ra là zero đúng không đó và trên hết đối với những bậc ly dục thì chỉ có cái thời gian ngồi sống với hơi thở sống với đề mục là đáng kể ngoài ra là zero nhưng mà cuối cùng rồi lên tới quả vị thánh nhân thì sao không có cái nào là số một chỉ, các vị đó chỉ ngồi chờ sung rụng theo cái nghĩa tích cực chờ sung rụng nghĩa là chờ duyên tới thì trái sung nó rụng xuống cái ngày không có thiết tha cái đời sống mà cũng không có đi tìm cái chết mà các ngày chỉ chờ duyên tới thì coi như tay bắt cánh chuồng hước một phát đi luôn đây nhớ không thiết tha không thiết tha hưởng thụ không thiết tha sở hữu và cũng không có thiết tha hưởng thụ sở hữu và hiện hiện hữu ba cái mà bị không thiết tha còn mình thì sao mình thì một là có đủ cả ba muốn hiện hữu muốn sở hữu và muốn hưởng thụ còn có người chỉ có cả hai à, có nghĩa là không muốn hưởng thụ nhưng mà muốn sở hữu muốn hiện hữu cái này có loại loại người là tôi thấy có có tiền cũng dám xài ăn là cái lén lén lén lắm lén lắm lén như trộm móc cọc ra le lưỡi đếm đếm đếm, đếm, đếm trong nhát túi gài kim tay này xong rồi mặt mấy lần áo che lại dòm giáo giáo giác biết không ai nhìn thấy rồi ngã ra nằm lên cái chiếu chiếu rách ngủ sướng bởi vì biết tiền tháng này không có mẻ chỉ có vô à, mà sợ chết thì tổ bồ đề thì cái hạng này được gọi là thích sở hữu thích thiện hữu nhưng mà không thích hưởng thụ Đấy. rồi còn có hạng là nó có tiền là bắt đầu nó muốn hưởng nó ăn thịt rồng à, ăn thịt rồng rồi đi xe hiệu mặt hàng hiệu giường chổng rèm cửa giống giải gì cũng là hàng hiệu hết hạng là hạng thích hưởng thụ nhưng mà riêng đối với cái bậc ly dục thì người ta chỉ Ờ, ly dục mà đắc thiền mà không biết Phật pháp thì họ chán họ không muốn hưởng thụ ờ, không muốn sở hữu mà vật chất nhưng mà họ bị kẹt cho cái là sở hữu kết quả tinh thần này sở hữu các cái tầng thiền họ còn muốn tiếp tục hiện hữu trong cuộc đời này để tận hưởng cái thiền lạc Đấy. chỉ có cái tầng thứ ba là tầng thánh nhân dục là chán đã đành thấy nó thấp kém đúng mà đến cả cái chuyện mà thần thông thiền định ngồi nhập hai ba ngày đừng rợn rợn làm chuyện sống mát từ mông mắt lên các chị cũng coi cái đó rùi bu các chị vậy chỉ ngồi chờ cho cái bữa nào duyên các bạn hớt phát đi luôn không còn đầu thai nữa chứ còn trồi lên lặn xuống mệt quá không trồi lên lặn xuống trong cái chảo mệt này. còn mình thì sao cho đến bao giờ mình chưa thấy cái chỗ mình lặn hợp là cái chảo mình không có sợ cho đến bao giờ mình không thấy cái chỗ mình trồi lặn nó là cái cầu cá dồ mình không có chán mình còn muốn lặn nhưng với một người không biết cái chỗ mà trồi lên lạnh xuống nó chỉ là cái ao cá dồ cái cầu cá dồ cầu cái cọng cá thì họ không muốn hứng thú được cái chuyện mà lạnh hụp ở trong đó thì họ không muốn nữa. mà lý do là sao vì họ biết rõ nó là cái cầu cá mà tại sao nó có cái chữ cầu ở đây tại sao nó có cái chữ cá ở đây là họ hiểu rõ khi họ hiểu rõ họ muốn lặn nữa còn mình đó mình nghe nói cầu cá là mình mình không hiểu cầu là gì mà cá là gì mình chỉ thấy nhìn thấy nước trong vắt à, thế nó hơi rộng trọng sâu sâu mà trời đang ngực là nhào xuống không đây nhớ nha ừ cho nên cái sâu của bài kinh này là ngày các ngày chỉ gợi thôi đây là cuộc đối thoại của các bậc đại hiền trí không cái ngày chỉ nghĩ với nhau thôi cái này ừ, đúng không vậy đó. thứ nhất là năm giác quan nó không biết nhau đứa này không thể biết cái đối tượng của đứa kia thứ hai tụi nó rất là mong manh có cho vui vậy thôi ai có cho vui vậy thôi chứ còn mà mà mà mà, mà không thích thích hưởng thụ mà không có công đức thì chỉ toàn các tầng ờ, bất toại và sau cùng ở đây có một câu này biết ghê câu này sâu nữa câu này sâu thứ nhất ngày ngày sát là phát thì nó năm giác quan có năm cái đối tượng khác nhau không có ờ, cái này không biết được cái kia thứ hai ngày nó cái điểm tựa của nó là gì nó sống còn nó dựa vào cái gì nó dựa vào hơi ấm và tuổi thọ nãy thì giải thích rồi nhưng Carbonate có nó có một cái chữ rất là hay cái chữ hay lắm cái chữ hay lắm cái chữ gọi là Magno Patisaranang Đấy, cái đoạn trước cái đoạn Bali trước cái này nè Mano Patisaranang có nghĩa là lấy thức làm điểm tựa uhm, cả năm căn này lấy thức làm điểm tựa thì cái thức đó, đó cái chuyện mano đó là là ý đó. À, cái, cái bản tạo chữ phân biệt nó là thức mano là ý chích chitta là tâm à, thì thôi đem chữ ý đi mình giao nghiệp ý là ý là sở y đó mano patisana thì cái mano ở đây là cái gì Đấy, thấy chưa thấy chưa không không có đọc chú giải không đọc bản tali, chẳng mong mà giải thích bằng từ điển Hán Việt thì chỉ có nước là chết ừ. mano đây là cái gì mano đây chính là các tâm thiện ác nói chung ừ, ghê chưa có nghĩa là năm căn á mắt tai mũi lưỡi nhẹ mắt tai mũi lưỡi thân ý năm anh này mỗi anh biết một cái đối tượng khác nhau anh này không thể biết cái đối tượng của anh kia thế nhưng mình không thể lấy lưỡi mà mình biết màu sắc mà không thể lấy anh lấy lỗ tai mà mình biết cái hình dáng không không thể nào được Ừ. mình không thể nào mình ngửi mùi bằng cái uh, xúc giác mình không thể nào mà mình nghe âm thanh nó bằng vị giác cái đó không được đúng không ừ. mỗi cái có riêng đó là cái chuyện thứ nhất chuyện thứ hai là cả năm cái này nè nó đều lấy cái điểm tựa là gì là manu manu đây là các cái tâm thiện ác có nghĩa là sao có nghĩa là chúng sinh trong đời này đối với cái bậc mà thánh nhân thấy chỉ là thầy nghe chỉ là nghe khi đi qua đường thì các ngài biết bây giờ mình cần phải đứng lại chờ xe qua khi nào thấy đèn xanh cho phép cái ngày bước qua đang đi đi trong chánh niệm đi đến mỗi chỗ người ta mời ăn thì ngồi xuống trong chánh niệm người ta dọn lên mình ngồi mình ăn mình múc từng miếng đưa vào miệng nhai nuốt ở trong chánh niệm rồi xong đứng dậy hoặc là thuyết pháp tụng kinh một thời cho vui vẻ cả làng xong rồi đứng dậy ra đi từng bước trong chánh niệm hết không có phiền não xen vô còn riêng người phàm vô quý mắt thấy tai nghe là luôn luôn nó phải đính kèm với tâm thiện tâm ác tâm xấu tâm thiện là gì ví dụ như nó nhìn cái hoa nó nghĩ đến chuyện chiều nay mua hoa cúng phật hoặc là nó nhớ lại chuyện cũ còn kỳ rồi phật đản dân nghi ở chùa mình cúng một lượng hoa rất là lớn vui quá đó không còn không nữa là bây giờ nó nhìn hoa nó, nhìn vào toàn và tâm tham gọi là nhìn bằng tâm sân à, nó nhìn cái cái cái cái cái cái bó hoa của người ta bán bên đường nó nghĩ nó là một cuộc tình vỡ một lần lỡ hẹn của ai đó nó nổi sụp được nó tiếc hết yêu thì đòi đòi quà lại vân vân ừ. nói chung là phàm phu thấy nghe ngửi nếm đụng thì luôn luôn gắn liền và đến kèm với thì nghe không rời được ngay tham phu mà hễ ngày nào mà nó còn sống với thiện ác thì nó còn có chỗ để nó đi đầu thai thiện đưa nó lên nhân thiên mà ác đưa nó về bốn cõi đọa đó là trên nguyên tắc mà nói chứ trong thực tế khi mà năm căn mà biết năm trần ấy thì 99,9% đều là tâm bất thiện hết một gặp cảnh như ý thì tham đắm đê mê đắm đuối gặp cảnh bất tội sân si bất mãn bực dọc này nhớ nha ừ, cho nên nó đây ngày nói rõ năm căn là gì à, mắt tay mũi lưỡi thân do trình độ do nhu cầu mà chúng sanh có đủ hay không này rồi sao nữa thế giới này không nhất thiết phải được nhận biết qua sáu cửa giác quan không cần thiết tại chẳng qua anh đã trình độ thấp anh còn hưởng dụng anh thấy phải thấy phải nghe phải ngửi cho nó đã không nhưng mà đến cái bậc ly dục rồi họ không có màng như đã tôi nói mình đã biết đó là cái, cái cầu cá rồi đó thì mình không có không có ở không đâu ngồi mình ngắm nghía coi mấy cái cục nó liều biểu liều biểu cục này nó dài dài này cục kia nó cắn cắn này cái cục này có rau rau rau rau muống đến kèm cục kia làm như có cái hộp mảng cầu rồi có cái hộp bắp biển trống ở mình không có về mình không phải không mình mình mình nhìn kỹ vậy không nói không nữa không ừ, hoặc là mình sạch sẽ hơn chút Ờ, là mình thấy đó là một cái bãi cỏ mình nó không có không mình ngồi mình đếm rồi nó có bao nhiêu cái cọng cỏ cỏ non cỏ già cỏ vàng cỏ ờ, xanh nhạt xanh đậm rồi trong cái bãi này có bao nhiêu thứ cỏ hay là chỉ một thứ hai thứ ba thứ mình không có không làm như đó mình chỉ lướt qua mình thấy ờ, cái này cũng cỏ không vậy thôi đó, đại khái đối với các bậc đi dục đó họ không có nhu cầu để mà là nhận biết thế giới qua đủ các giác quan vì họ họ chỉ xài có một cái là đủ mệt rồi không? như hành giả miên mặt tinh tấn họ chỉ hết vào thở ra hết vào thở ra trong chánh niệm là đã hết ngày hết giờ không chỉ còn như mình là thích nhịn này ngắm kia nghe ngửi ném đụng tùm lum hết mình mới có nhu cầu à, nó nó sâu sâu chỗ đó, đó lên cái bậc mà thượng tí thì chẳng những họ chán luôn cả cái cái cái, cái hoạt động của các căn vật chất mà họ chán luôn cả mọi hình thức hiện hữu này mà chán luôn mà chán luôn còn mình hôm nay mình nghe pháp cho biết việc thôi chứ làm sao mình nuốt nổi cái bài giảng này mình chịu không nổi nó vô lý thế giới này mình phải nhận biết nó qua cả sáu quan nó đã nó mới xuống. Ờ, Đức Phật đó là sao Đức Phật trước khi thành đạo cũng làm thái tử tất đạt của hưởng thụ ta le rồi ngày sau là pháp nguồn người liên cũng công tử ừ, đại gia cũng hưởng thụ sung sung sướng sướng vui vui vẻ vẻ là sao cấm tôi đúng cái ngày sướng thiệt nhưng mà làm ơn nhớ dùng phước người ta nhiều quá người ta chưa đến lúc người ta trốn nhà người ta đi thì tạm thời mình thấy người ta nó hơi bơi sữa nhung lụa chứ thật ra trong bụng người ta lúc là nó e chày lắm không? như trong kinh đấy ngày ờ, ngày ma cách kaspat ngày tự trên phẩm thiên xuống ngày nhìn nữ giới tình nó ớn còn hơn là mình nhìn mấy con mannequin bị hư tệ hơn mình nhìn mấy con búp bê bị hư ngày cái dép mà hai cái dép còn ngà Neruda là đệ nhất thiên nhãn ấy tức là trước khi mà gặp Phật Thích Ca Mâu Ni để mà làm đệ tử chứng đạo thì ngài đó là, là 300 kiếp liên tục làm phạm thi cho nên ngày xuống với cõi người cái đó ngày nhìn nó nhà cửa rồi tài sản nam nữ người nhìn nó người nhìn mà ngày nã ngày ớn ngày chán ngày ngá thì ốc ốc o chứ không phải như mình nghĩ đâu mình không như mình nghĩ đâu mình nghĩ chắc đã lắm trước khi đắc đạo hưởng cái cho đã rồi đắc đạo là buông hết nộp cho nên là, là có những cái tùy cái căn duyên cái nhiều vị nhiều vị chỉ tu tạo cái ba la mật để mà trừ phiền não nhưng mà cái cái quá trình mà tiền đắc đạo cận đắc đạo các vị không có trao dồi cái hạnh ly dục chỉ chỉ trao rồi cái ba la mật ba la mật đủ thì đủ để thấy bốn đế thôi chứ còn mà cái cái bổn hạnh mà ly dục thì không có thiết tha lắm bởi vì các vị nghĩ rằng chứng thánh thôi mình thấy bốn đế là cái gì cắt hết rồi cần gì phải tu riêng nữa rồi. có có những vị họ biết hết nhưng mà họ lại thích thiền định khoái tu thiền như là ngài Anuruddha Anodala đó gọi là ngày một kiền liên là nhiều nhiều đời nhiều kiếp là lúc mà cận đắc đạo tiền đắc đạo các vị thích ngồi thiền các vị không có thích gọi là ờ, chiêm ngắm hưởng thụ ờ, thế giới này, từ cái góc độ của người tò mò thích thú đam mê đê mê vọng tưởng nụ còn cái người mà người hưởng dục nhiều thì cứ là, là, là, là tìm cái cơ hội để nhìn cho đã nghe cho đã ngửi cho đã nếm cho đã sờ chạm cho đã Đấy không mà nhớ cái này cái này quan trọng này cái này là cái câu nói bằng vàng kẻ nào thích cái gì thì kẻ đó sẽ ghét cái ngược lại à bi kịch của nhân gian máu lệ của nhân gian nó đi ra từ đây từ khởi đi từ đây này khi mà mình thích cái gì á, thì mặc nhiên đương nhiên cố nhiên hiển nhiên mình sẽ ghét cái ngược lại ví dụ như mình thích mịn êm thì mình sẽ ghét cái gì thô cứng à, sạm nháp lại mình thích lạnh à, mình thích mát thì ghét cái nực mình thích ấm mình ghét cái lạnh thích trắng thì mình ghét cái đen nhiễm à, trắng trẻo thì ghét cái đen nhiễm luôn luôn và luôn luôn à, cho nên khi ta thích cái gì đó thì sẽ ghét cái ngược lại và khổ thấy có mấy ai trên đời này có được cái mình thích và né được cái mình ghét trong room này trên 18 tuổi đồ bình thường không qua trận không thì các vị hiểu tôi nói cái gì có bao nhiêu người trong đời này mà có được cái mình thích và né được cái mình ghét thế là hễ ngày nào còn thích còn ghét là cứ y như rằng xác định là mình khổ xác định là mình khổ hễ còn có thích là còn có bất toàn muốn mà không được mà còn có ghét là còn khổ vì có mấy ai né được cái mình ghét đấy và tại sao có chuyện đó là bởi vì một cái lẽ rất là đơn giản trong cái tâm cảm phàm phu do cái lực tác động của tập khí sinh tử thiền não bất thiện luôn mạnh hơn thiện tâm kể cả một người biết đạo một người biết Phật pháp uyên tâm Phật pháp thì trong một ngày ấy, trong một giờ ấy, thì cái cái cái gọi là, là, là, là, là, là tiền não ấy nó nhiều hơn thiện tâm thiện tâm là gồm có từ bi trí tuệ kham nhẫn bao dung thiền định chánh niệm phải không còn mà bất thiện lại gồm có cái gì tham sân si ái mạng kiến nghi nhỏ mọn bụng xỉn toan tính ghen tị hơn vân vân thì trong một ngày như vậy cái tâm tào lao tâm bị bạ đó, nó nhiều hơn tâm lành cho nên đừng có trách rồi vì đâu mà cứ đầu thai ra đời là toàn là cảnh bất tội không là như vậy đó nó rất là khoa học nó rất là cụ thể đấy hồi trồng thì đứa nào cũng phái trồng nhân xấu mà hồi lúc hưởng đứa nào cũng phái hưởng quả lành làm sao trong khi bồ tát là người ta khoái gieo cái nhân lành nhưng mà gặp cái nhân lành người ta lại không thiết tha đẻ ra là ông bồ tát nào mà gặp vợ đẹp con ngoan mà mỏng liệm bỏ mỏng chạy mất dép lên núi tu tiếp trong kinh nói bồ tát trên bản giác muốn thành phật tổ như lai là đều như vậy hết công đức nào mấy vị cũng làm hết nhưng mà tới lúc mà có quả lành nó đổ tới là mấy vị chạy có nhiều gì chạy sách dép không kịp chạy mất dép ừ. còn mình thì sao lúc mà tạo nhân thì tự lựa toàn là nhân xấu không bụng sỉnh ganh tị sát sanh trộm cướp mà tới lúc hưởng thì khoái hưởng quả lành đẹp giàu học giỏi chồng thương vợ ngoan con khôn làm sao Hả? sống lưu anh mà muốn hưởng đời đại gia là cái đó không có rồi đúng không bán bánh mì mua bánh bao mua sâu nổi đấy chỗ đó rồi cho nên nếu bài kinh này nó sâu lắm kinh này sâu kinh hoàng lắm và để hiểu được cái nội dung bài kinh này ở cái mức như vậy đó là không phải chỉ đọc cái kinh này không phải đọc là bao nhiêu kinh khác để qua các ngày có bao nhiêu cái gợi ý về cái đề tài là năm năm căn này. này và nhớ nha cái điểm đặc biệt cái, cái cốt lõi của đoạn kinh này chính là cái điểm sở y cái điểm tựa của năm căn bản chất là gì chính là thiện ác thì chỗ này rất là sâu đúng không người không có tu tập thì như đã tôi nói người không tu tập thì cái bất thiện nó nhiều hơn cái thiện đúng không các phải nhớ cái đó nha rồi mà khi mà cái nhân bất thiện nó nhiều thì cái quả xấu cái quả bất toại cái quả đó là gì quả đó chính là sáu trần bất toại đó, nó sẽ nhiều mình phải thấy phải nghe phải ngửi những thứ mình không muốn đúng không đó, đó là người không tu mọi người có tu ấy thì là họ gặp cái nghịch cảnh đó thì họ không có màng họ lại họ không có màng cái vị đắng của cuộc đời mà cái họ chú ý thì chỉ là làm sao gieo cái nhân lành đó là cái điểm khác biệt của người người có tu và người không tu và cái điểm thứ ba cái người không có tu ấy khi mà họ gặp được cái vị gặp cái vị ngọt hay vị đắng họ đều sống bằng tâm bất thiện hết họ gặp cái đắng cay thì họ sống bằng tâm sân mà gặp cái ngọt ngào họ sống bằng tâm tham như vậy thì khi họ gặp cái người không có tu khi họ gặp quả lầm, quả quả xấu họ đều tiếp tục tạo nhân xấu còn riêng cái người biết Phật pháp ấy khi mà họ nhận cái quả xấu thay vì bất mãn thì họ vẫn ghi nhận nó bằng từ tâm bằng chánh niệm bằng trí tuệ mà khi họ nhận cái quả ngọt ấy thì họ cũng ghi nhận bằng cái sự buông bỏ bằng chánh niệm bằng trí tuệ nhớ nha ừ. cho nên khi mà người có trí có biết tu biết học Phật pháp thì dù nhận quả xấu hay quả lành đều là cơ hội để họ tạo nhân lành còn anh không có tu thì khi mà anh là đón nhận cái nhân sợ có quả xấu hay quả lành đều là cơ hội để tạo nhân xấu nhớ cái này nha nhớ cái này rất là quan trọng học thì chỉ, nếu mà Phật pháp học cho sâu học cho rộng chỉ riêng cái chữ năm căn thôi là nó biết bao nhiêu vấn đề này biết cho vấn đề là học cả lớp cả lớp cả lớp thì nó nó không tới đâu quá cho nên trong đây ngày mới nhấn mạnh là nó năm căn này tuy cái đối tượng nó khác nhau nhưng mà nó có điểm giống đó là đều lấy cái tâm thiện ác làm điểm tự cái điểm mano để tiếng trong tiếng Bali định nghĩa là chấp anh ác mano có nghĩa là tâm động lực không động lực động lực thì chấp anh ác học Atida mới chấp anh ác là, là tức là cái tâm giai đoạn mà thiện ác trong mỗi sát na tâm thí dụ như đó thì Atida nó tinh vi nó, nó, nó, nó sắc nét cũng như vậy lên như là, là mình tưởng tượng nói thì ngôn ngữ ngoài đời là tôi thấy cái bông nó, nó đẹp đó mình nói thì ngoài đời nhưng mà trong anh thì đàm không có cho nói như vậy vì trong anh thì đàm nó có đơn giản là tôi thấy cái bông nó đẹp cũng có tôi thấy cái bông nó đẹp tôi thích tôi thấy cái bông đẹp đó tôi nghĩ là kỷ niệm xưa tôi nhìn cái bông đẹp đó tôi nhớ kỷ niệm buồn hoặc tôi nhìn cái bông đẹp đó tôi mới, mới có cái tâm lành muốn đem cúng phật mình nói đơn giản như vậy nhưng mà trong anh thì đạm nó không có đơn giản như vậy nó như thế này cái chuyện đầu tiên nó là coi như là mình vừa thấy cái bông này là cái nó có một cái process of mind nó có một cái lộ trình tâm thức diễn ra cho cái cơ quan thị giác nó làm việc nó chụp hình cái bắp nó chỉ chụp hình thôi chứ nó không biết đó là cái gì hết nó chỉ chụp hình thôi yeah, dạ, chụp hình có thể là, tùy trường hợp có trường hợp nó phải chụp một lần hai lần năm lần tám lần mười lần chứ không hẳn chụp một lần nha chụp bà, bà, bà, cái màn trọc chụp chụp lia lia lia lia lia chụp xong nó mới đưa vô trong thì nó tiếp theo đó cũng là process of mind tức là một loạt các cái lộ trình tâm thức mà lần này không có dựa vào thần kinh thị giác mà lần này nó dựa vào những cái hồi ức kiến thức kinh nghiệm và kỷ niệm gọi là tưởng đây đây đó là có nghĩa là đưa vô trong ở trong cái phân tích đây là hoa hồng hoa lý hoa ngâu thực dược cẩm chướng lai dơn phong lan cắp gia vũ nữ venda lặp lặp lặp lặp trong trong ở trong ấy là trong nói gì nó nó nó, nó, nó, nó, nó, nó scan qua nó cho biết cái bông này tên đúng là bông gì này thứ nhất ở trong nó scan nó cho biết bông này màu gì hình dáng gì rồi nó cho tên luôn tên gì luôn rồi đằng sau cái đó bắt đầu mình thích hay là ghét mình buồn mình vui băn khoăn nhớ về mùa hạ cũ áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc áo nàng xanh anh mến lá sân trường là phía sau nhưng mỗi lúc mà cái thần kinh tự giác nó vừa nhờ chớm thấy thì nó chẳng biết cái đó là cái gì hết chụp hình thôi rồi chuyển vô cái trung khu thần kinh đó chuyển đó theo qua đi làm nó chuyển trong cái, cái lộ trình tâm thức mà mà, mà ý căn hết trong đó nó bắt đầu nó phân tích đấy nó phân tích nhưng mà mọi thứ diễn ra quá nhanh nó nhanh đến mức mình không có ngờ này nó giống như hôm nay mình xài smartphone mình biết phải không có nghĩa là mình đánh cái chữ ví dụ như mình đánh tên một cái món hàng đi à, mình đánh cái mai cái cái bàn ủi hiệu Philip cái cái mà cái mà cái à, cái code number của nó là 360 là nó hiện lên một cái bùm chẳng những cái Philip 360 mà nó cho mình những cái tương đương nữa chứ không phải chỉ cái Philip không phải mà cái bàn mũi Philip phía trên thì Philip đúng xuống dưới nữa nó cho những hiệu khác khác khác khác khác, khác, khác nữa cho mình nhiều lựa chọn đó. Ờ, chứ không phải chỉ có một cái mình còn đi tìm một cái quyển gọi là Bali Grammar là văn phạm tiếng Pali thì nó cho mình một rừng một rừng à, một rừng gọi là lúc đầu là những cuốn văn phạm Bali rồi cuối cùng những cuốn liên hệ văn phạm Bali và cuối cùng là trớ của hết luôn nó chỉ nó chỉ có chữ giống Bali giống thôi giống cái keyword mà mình tìm giống cái từ khóa mình tìm thôi nhưng mà nhưng mà buổi đầu thì rất là nhiều mà phía trên nó, nó kích rịch nó sát sao nó sát sườn cái, cái từ khóa mà mình cho cái keyword mình cho thấy không đây cũng vậy ở đây đó là nó mình lúc mình không có tin là cái cái computer là làm việc nhanh như này thì cái tâm mình nó còn nhanh hơn cái computer chứ. nhớ như vậy không thì như vậy thì cả năm thời điểm mắt tay mũi lưỡi thân ý sáu thời điểm mà nó làm việc ấy, thì sao ta luôn luôn hễ là phàm phu thì luôn luôn là nó phải đi kèm với thiện ác mà mình phải hiểu nhầm trong một đơn thiện cực hiếm mình thấy nghe ngửi nếm đụng thì toàn là tâm bất thiện không một nó đắng thì mình bất mãn bằng tâm sân hai nó ngọt nó đẹp nó thơm nó bùi nó béo thì mình biết nó bằng tâm tâm tham suốt một ngày một đời như vậy đó rồi chết mà siêu là siêu cái nỗi gì cho nên mấy con cái ví dụ mà rùa mù trăm năm trồi đầu lên mặt biển một lần có một lần hãng hữu nào đó mà con rùa mù ấy tình cờ nó chung lọt vô một cái lỗ ván vừa vặn cái đầu của nó thì Phật dạy rằng cái sự trùng hợp này nó cực kỳ hiếm hoi cái xác suất của nó vô cùng thấp không thì ở đây cũng vậy ngày ngày dạy một cái người mà đã chết rồi mà quay trở lại thân người thì không phải là chuyện dễ được làm người có dễ đâu được làm người khó sống lâu trên đời được nghe chánh pháp tuyệt vời được vui gặp Phật ra đời khó thay mang thân người là đã khó mà nó chết trong bụng mẹ đẻ ra một tháng hai tháng nó chết cho nên được sanh làm người có vậy đâu được làm người khó sống lâu trên đời mà được nghe chánh pháp tuyệt vời được vui gặp Phật ra đời khó thay tiếng Phạn gọi là đun lá phát là khó được tiếng tàu như là nan đắc chánh pháp nan văn nan thân là nan đắc khó mà được mang thân người rồi Đấy. được sanh lên thời kỳ chánh pháp còn nhưng mà mình tài kiến mình sanh vô trong một cái gia đình mà chập chờn về ý thức tôn giáo hoặc là theo cái gia đình mà coi như mờ mờ bịch bịch ông tư bà tám nước lỏng nước sâu đồng ông cô cậu hoàng si mê tín thì cũng bằng không biết Phật pháp rồi làm Phật tử rồi có giới điệp và pháp danh rồi nhưng mà đâu chịu học giáo lý cúng bái cầu phúc lộc cũng bằng không học giáo lý rồi nhưng mà không được hướng dẫn cặn kẽ học bằng cái tâm thức của cái người mà đi gọi là bổ trợ cho cái một cái bản ngã này cũng bằng học, học để buông học để thương người nhưng không ai luyến ai học để coi nhẹ bản thân mình nhưng mà trách nhiệm với bản thân thì cực lớn học phải học như vậy đó học đúng nghe kịp không học để thương hết muôn loài nhưng không nặng lòng với ai học để thấy mình không là gì nhưng mà trách nhiệm với mình thì cực lớn Đấy, học về mới là học đúng này học để buông nhưng mà không phải mất thiếu trách nhiệm Đấy, học để thương lời nhưng không để ái luyến ai học phải là học đúng học để thấy rằng mọi hiện hữu là gánh nặng là khổ học cho là học đúng đằng này vào chùa không học giáo lý hoặc là học mà để vừa đủ để mà gọi là tô lục chuốt hồng cho cái bản ngã của mình học để mà cầu tiếp tục hiện hữu trong một cái cảnh giới nào đó đẹp thơm sang sướng cũng chưa khác khó được làm người gọi vậy đâu được làm người khó sống lâu trên đời được nghe chánh pháp cái chữ chánh ở đây cảnh chứ chánh pháp tuyệt vời được vui gặp Phật ra đời có thấy từ chỗ đó ok nghĩ chú giảng khoảng mệt đúng ừ. tiếng rồi chúc các vị ngày vui dạ chúng con cảm ơn sư dạ rồi à, hẹn gặp lại sư tuần sau dạ à, cái phần cái phần cuối à, sư tóm tắt lại quá hay ha quý vị dạ nhân và anh kiên à, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai tuần sau À, xin kính chào quý vị. Dạ, con kính chào uh, quý sư và quý cô tu nữ. Cảm ơn vui. Cảm ơn dạ. mọi người. Dạ. Cảm ơn nha.